à, mẹ dạ, xin phép nghe chị đứng đây nha mẹ một tiếng nha để mẹ ờ, hướng dẫn cháu dâu chạy bước lên bật cho mẹ cái đèn bật đèn phòng rồi bây giờ chúng ta sẽ ờ, đợi lớp mình thêm khoảng 5 ờ, phút nữa rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào lớp nha cô trang chào dạ. anh về nhà có học bài chưa dạ có con cái con mở loa mở mic lên giao lưu với cô đi mở mic lên đi con tú anh với lại à, bạn uh, bạn nam à, có nick việt trương nè con mở mic lên đi con giới thiệu lại với cô đi con mở rồi à cô trang chào tú anh hả dạ. cô trang chào cô tuyền nha cô tuyền xin tiền trong lớp của chúng ta nữa bạn nào hôm, ờ, hôm ờ, thứ bảy vừa rồi về nhà học bài à, mã hóa các số sang hình ảnh giơ tay ờ, bảy bảy cho cô trang xem à, rồi cô trang mời um, con trai của mẹ việt, việt, việt, việt, việt, việt, việt, việt, việt, việt, việt, việt, việt, việt, con mở mic rồi nó đi không ờ, mở mic mở mic lên đi con trai con mở mic lên Ủa, ờ, sao xin quốc anh con nói đi con xin quốc anh con nói lớn dạ. lên đi con cô trang chưa nghe con rõ con con giới thiệu về mình nè con giới thiệu lại về mình nè cô trang chào khánh không? À, chào cô Đương. Cô Trang chào, à, chào à. con không có nghe con nói tao lên con tên gì ba tự để nói về con là gì quốc anh quốc anh quốc anh đúng không con tên quốc anh đúng không à, con sáu tuổi nói về quốc anh là gì trai thương mẹ rồi con nói đi con nói mã hóa từ không tới hai mươi cho cô trang nghe đi không là tính bỏ trứng đó nói đi nói ta lên tạo quả trứng một cây dù hai hai con vịt đúng không ba trái tim bốn cái ghế năm trái táo sáu vỏ bảy cây rìu tám người tuyết chín cua cổ mười heo mười một con thang mười hai cá mập mười ba con bướm mười bốn chiếc thuyền 15 tứ tiền 16 ốc sơn 17 nốt nhạc 18 giao hồng 19 cưới con 20 cái trái bom Hay quá, cả lớp mình à, cho bạn Quốc Anh một tràng vỗ tay nha rất là tuyệt vời Rồi À tụi con là học mã hóa đến 20 rồi đúng không Và mỗi một ngày á Tụi con nhớ là tụi con sẽ tiếp tục Cứ ngày nào mình cũng luyện nha Ví dụ như hôm nay tụi con nhớ được 20 số rồi ha Thì bắt đầu cái qua ngày hôm sau mình sẽ học thêm 10 số Cái mình ôn lại tổng cộng là 30 số Cái cái cái ngày kế tiếp chúng ta sẽ học thêm 10 số nữa cứ như vậy như vậy và tụi con mỗi ngày luyện liên tục để chúng ta nhanh đạt đến cái 90 số cô Trang chào Nhã Vi nha Rồi bây giờ các bạn vô đông đủ rồi Gần đông đủ rồi ha Và thời gian chờ các bạn cũng hết rồi Chúng ta sẽ bắt đầu Đầu tiên đầu tiên của buổi học lớp mình á Văn hóa của buổi học lớp mình là hay làm gì nè Bạn nào giơ tay dạ. ờ, phát biểu cho cô Trang đi Rồi cô Giang mời Minh Châu Dạ thưa cô là chào mọi người giới thiệu về mình và tập thể dục Đúng rồi Và bây giờ lớp mình cũng khá là đông nên chúng ta sẽ không có giới thiệu lần lượt từng bạn được ha à, Cô Trang cũng sẽ, sẽ Cô Trang sẽ ờ, nghe các con giới thiệu trên những cái bài tập của các con được không cô trang chào thiên an con chào cô Thiên An xinh đẹp Thiên An có trả bài trên à, trên à, nhóm của mình nè Bạn à, chị Minh Châu có trả bài nè Và cô Trang hy vọng tất cả các bạn lớp mình ừ. Các con đã học thuộc hết rồi Các con nhớ cái cái cái mà nộp bài quay video lại á là nó cái mục đích để cô Trang tạo ra cái group đó để làm gì và vì sao cô Trang là nói nhắc các con là nhớ quay video nộp bài bởi vì các con học á là cô Trang biết rằng các con có học nhưng mà khi mà các con quay video như vậy á nó giúp cho chúng ta có thêm động lực và các con nộp bài lên đó cô trang mới nhìn thấy được cái sự rèn luyện của các bạn hàng ngày được không ừ, dạ được à. và nhớ nha cuối khóa bạn nào mà nộp bài đều đổi là có quà của cô trang nha dạ bạn nào mà học học mà cô trang thấy siêng năng là trong học là ừ, nỗ lực nè cô trang sẽ sẽ lúc đó cô sẽ có một cái giải thưởng học bổng được vào level 2 của cô trang được chưa dạ được nè dạ được rồi, bây giờ cô trang thấy có một bạn uh, lạ trong uh, anh ơi con đợi ờ, con đợi cô với các anh chị và các bạn một xíu ha chúng ta cùng tập thể dục ha rồi bây giờ cả lớp mình nè cô trang nhắc một xíu các bạn chuẩn bị nước chưa dạ rồi dạ chưa dạ rồi bây giờ bạn nào nghe rõ cô trang nói rõ giơ tay vẫy vẫy và nói con dạ con rồi dạ con rồi bây giờ chúng ta bắt đầu khởi động thôi tập thể dục cho não bộ thôi bắt đầu tay đâu tay đâu tay đây tay đây vỗ đi bây giờ chúng ta cùng vỗ nha bây giờ cô trang chỉ nha để chào mừng nguyên lớp mình nha vỗ một hai ba rồi rồi một hai ba rồi bây giờ vỗ ba lần như vậy ba mươi lần như vậy nha cứ một nhịp ba cái một hai ba một hai ba mừng các anh chị em trong lớp của mình ha à, cái thứ hai là khi các con vỗ tay như vậy tất cả năm đầu ngón tay này của các con nó chạm vào nhau thì khi mà vỗ như vậy á nó sẽ kích thích các mạch máu lưu thông là cái thứ nhất nè cái thứ hai nó sẽ kích hoạt não bộ của mình lên được không tại vì đây là mình đang hai tay mình đang chạm vào nhau não phải và não trái nó được kích hoạt lên để khởi động cho một lớp học vui vẻ được không dạ được tay đâu tay dạ đâu được tay đây tay đây Bác thợ săn và thỏ Hôm nay cô Giang bắn tốc độ xíu được không? Hôm nay dạ được sử, sử, sử dụng súng công nghệ cao được không? Mình bắn tốc độ xíu nha, nhanh xíu nha Một, Dạ Băng, băng, băng, băng, băng, băng, băng, băng, băng, băng Trời ơi, mấy bạn này là nâng cấp súng hết rồi phải không? Tụi con nâng cấp súng hết rồi phải không? Tụi con bắn nhanh quá xá luôn Con gái của mẹ Nhung Trần ơi con làm theo cô với các bạn nha con tên gì con cô nói ơi, cô. cô trang đi con mở mic lên con nói lại cho cô trang đi cô ơi dạ. con tên gì cô con? cô ơi cô con trang ơi cô trang con nói tên của con cho cô nghe đi dạ chưa nghe rõ được tiếng của bạn chúng ta cô ơi cô cô ơi bây giờ tới động cô tác gì cô trang ơi cô trang cô trang ơi Thiên An chứ cô Trang xin lỗi Rồi à, nick của à, ba cảnh dạ. trương có thể mở cam lên cho con nha Rồi các bạn tập đi Vỗ Vỗ Trang cũng mới ăn cơm xong Trang kéo sợi dây này dài một xíu Cô Trang phải kéo cái sợi dây uh, mic nói của cô Trang dài một xíu Mấy hôm trước cô Trang không có đeo cái mic này vô Cái uh, video của mình quay vô lúc mà cô Trang uh, record lại cho tụi con để xem lại uh, Nó rất là bị nhỏ tiếng luôn Nên cô Trang chuẩn bị thêm cái này Để cô Trang nói để cho nó hút cái tiếng vô để khi mà cô trang post lên youtube cho tụi con xem lại cho tiếng nó rõ cô ơi cô cô ơi cô con con con quên dạy bài sumo cách những động tác cô dạy rồi bài nào rồi thế nhan dạ sumo là con quên dạy bạn đó cách tập à bạn sumo hả bạn bạn bạn, nè nhìn con bạn cười kìa bạn tên là gì nè con giới thiệu thay bạn đi tên đi học dạ là gì? dạ là, là năm là năm Lan Anh à dạ. cô Trang nhớ rồi cô Trang xin lỗi Lan Anh hôm bữa Lan Anh có giới thiệu một lần mà cô Trang cô Trang bị quên tại lớp à, bữa rồi con vắng là bữa sau á cô Trang giao cho Tina sau buổi học này là Tina nhớ chia sẻ lại cho bạn Lan Anh của mình nha dạ ok con cảm ơn con con rất là tuyệt vời vì con rất là biết chia sẻ với bạn rồi bây giờ đứng dậy ha đứng dậy ha cho máu lưu thông xuống xuống xuống chân nha được không cô trang đẩy ghế ra nè cô trang kéo cái dây dài ơi là dài luôn nè súng Lan Anh ơi con à, nhìn theo cô và các bạn nhé mất mất tiêu cái mặt của cô Trang luôn dạ không thấy cái mặt của cô Trang đâu luôn Đây thấy rồi 忘。 Minh Châu làm đúng nè Khánh Thi ơi một tay úp một tay ngửa nha con tay úp một Đây Đợi cô chưa Ơi con biết lần được Đây Ba đúng con làm với, với em đi Một tay úp một tay ngửa nè Tú Anh ơi con con rủ anh con vô tập cùng Lắc lư cho vui nè các bạn Quay luôn hả Đúng rồi hát theo đi Nè nè vậy dạ, là cái giọng mà ừ. mấy mấy cô trò mình giống như múa vũ điệu cồng chiên không <laughs> vui ha à, Phúc Lâm làm đúng nè Phúc Anh làm đúng luôn Rồi Sao Rồi hết giờ Thời gian 5 phút dạ. Tập thể dục đã một giây dạ, Đúng rồi đó các bạn chia sẻ cho cô trang biết là hôm nay tụi con đã học mã hóa được đến số bao nhiêu trong cái ờ, cái bảng cô trang giao bài tập rồi từ 00 đến 99 các bạn đã mã hóa thuộc được đến số mấy rồi cho tay lên còn tất cả các bạn còn lại tắt mic nha được à, đến số 10 à. rồi cô trang mời khánh thi cái ba mươi số rồi coi wow khánh đi mới vào lớp của cô trang ừ, mà khánh đi thuộc được tới 30 số rồi hả các anh chị và các bạn ơi cho bạn khánh thi của chúng ta một chàng vỗ tay khánh thi vỗ tay đi con khen não bộ của mình mỗi khi mà các con đặt mục tiêu ra ví dụ như hôm nay tụi con đặt mục tiêu tụi con học 20 số mà khi tụi con hoàn thành cái mục tiêu đó thì tụi con phải khích lệ nha phải khích lệ não bộ của mình ngay lập tức Cảm ơn não bộ của mình đã giúp cho mình hoàn thành bài tập được không? Vâng. Cô Trang mời Thiên An Thiên An thuộc tới số bao nhiêu rồi? Dạ 30 số Wow xuất sắc quá Vỗ tay vỗ tay Tôi phát nãy gọi mẹ em ra Cô Trang am so cô Con có thuộc cái số mà hôm bữa là lớp học của mình là học mã hóa từ 00 đến 99 Tức là chúng ta mã hóa những số tự nhiên sang hình ảnh Con có thuộc cái số nào chưa? À, đây con không có học cô ơi Con con vắng thì con có thể nói mẹ vô trang youtube của cô Cô có post bài cho nó để con xem lại bài nha và cô Trang cũng có gửi cái phần à, tất cả các số mà cần học mã hóa ở trong group có gì con nói mẹ lấy về cho con học nha được không dạ được ok con cảm ơn con nhã vi rồi à, còn lan anh lan anh là con chưa có lấy được cái cái cái uh, cái uh, mã hóa đó luôn hay sao lan anh cô trang mời lan anh chia sẻ với cô và các bạn một chút xíu cô nói chuyện với con cái nào cô tức là hôm bữa vừa rồi lớp mình học á là bởi vì khi mà chúng ta muốn nhớ một cái gì đó muốn đưa thông tin vào não bộ của mình nhớ một cách dễ dàng á thì tất chúng ta sẽ làm một cái chuyện là chúng ta chuyển tất cả những cái dữ liệu con số con chữ sang hình ảnh thì lúc đó tụi con não bộ của tụi con sẽ có một cái phương pháp ghi nhớ dễ dàng được không thì hôm bữa là chúng ta học đến cái bài là phương pháp á, là chúng ta mã hóa chữ số sang hình ảnh được chưa thì chúng ta sẽ có một cái bộ số là từ 00 đến 99 là được mã hóa mình liên tưởng đến cái hình ảnh gì đó mã hóa sang hình ảnh và cô Trang có gửi để cho các bạn luyện cái đó và khi tụi con luyện như vậy á, thì sau này tụi con có thể và cô Trang hôm nay cô Trang sẽ chia sẻ phương pháp nữa để tụi con có thể luyện tập và nhớ được cái những cái dãy số hoặc là nhớ ngày tháng năm sinh nè vận dụng vào nhớ vào địa chỉ nhà nè nhớ số điện thoại ba mẹ nè ông bà những người quan trọng mà mình cần thiết nè à. ví dụ như tụi con có thể nhớ những cái môn học của tụi con như địa lý nè rồi à, lịch sử nè đó tụi con hiểu không à, Thiên An ơi cô Trang nhờ Thiên An sẽ hỗ trợ thêm cho bạn Lan Anh lớp mình nha Có ở dạ. bạn có gì con con hỗ trợ thêm cho bạn con chia sẻ lại chỗ nào mà bạn chưa hiểu kịp á tại vì à, bạn à, bạn à, Lan Anh cũng vào lớp mình hơi muộn so với các con nên là cô Trang dạ. nhờ Lan Anh cái chuyện này nha ngoài ra thì bạn à, bạn Lan Anh cũng lên trên cái trang YouTube của cô dạ. Trang á à, để xem lại bài bạn nào chưa đăng ký cái kênh đó thì nói ba mẹ đăng ký giùm tụi con để khi mà cô Trang post cái bài lên á là tụi con sẽ được báo về thì mình sẽ không có bị dở được không để tụi con kịp thời dạ, xem được. lại ví dụ như là trong cái buổi chia sẻ có vấn đề gì chưa hiểu á thì tụi con có thể xem lại nếu xem lại có vấn đề gì chưa hiểu nữa thì có thể nhờ ba mẹ lấy điện thoại để tụi con gọi tụi con nói chuyện trực tiếp với cô được không cô dạ được cho tụi con nha dạ dạ rồi vậy thì hôm nay á chúng ta sẽ à, làm một vài cái bài tập nho nhỏ nha để cho tụi con ứng dụng hôm nay là cô Trang sẽ sử dụng phương pháp kể chuyện Bây giờ đa phần là các bạn thuộc từ 00 đến 30 ha Có những bạn chưa tới nhưng có những bạn là đã vượt qua cái cái ngưỡng đó rồi Thì hôm nay tạm thời chúng ta sẽ lấy cô cho bài tập trong phạm vi từ 00 đến 30 được không và cô Trang sẽ cho những cái dãy số và cô Trang sẽ hướng dẫn các con cái phương pháp kể chuyện được không hôm nay chúng ta tụi con chuẩn bị tập và bút nha để chúng ta chúng ta dạ, ghi lại và sau đó cô Trang sẽ chia sẻ cho tụi con cái phương pháp kể chuyện thì để làm sao tụi con có thể ghi nhớ được cái dãy số bài tập của cô Trang à, giao ha rồi và sau ờ, sau cái buổi học hôm nay tụi con dạ. về không có được bỏ buổi nào á nha ngày nào không được bỏ ngày nào hết ngày nào cũng phải rèn luyện ví dụ như hôm nay nhớ 20 số rồi ngày mai nhớ thêm 10 số 20 số cứ mỗi ngày một chút nó cuốn chiếu như vậy mình học thêm cái dãy số mới thì mình sẽ ôn cái dãy số cũ làm sao để mình thuộc từ 00 đến 99 được chưa nha và nhớ quay dạ. video dạ. post bài trong nhóm để cô Trang mới nhìn thấy được sự luyện tập của tụi con mỗi ngày nha rồi dạ dạ dạ, dạ. tập đây cô dạ tina gì dạ. tina có chuyện riêng nhá chào sumo nè rồi bây giờ nè dạ. tụi con chuẩn bị xong chưa giấy bút xong chưa dạ rồi rồi bây dạ giờ rồi. Trang cho một cái cô Trang sẽ cho một cái dãy số bây giờ chúng ta sẽ nhớ 10 số đi ha đầu tiên là cô Trang sẽ luyện tập cho tụi con ghi nhớ 10 số bằng phương pháp kể chuyện nha dạ. hôm nay là chúng ta sẽ học phương pháp kể chuyện thì bây giờ cô Trang sẽ cho 10 số vạch những số này những cặp số này Tại con cô ơi. là từ 00 đến 30 bạn nào chưa thuộc đến 30 thì có thể mở tài liệu ra xem ha được chưa còn bạn nào nhớ rồi thì tài liệu mọi thứ nó nằm trong não rồi ha không cần mở nữa đúng không đã truy xuất sẵn luôn rồi các con ghi dãy số này xuống nha dạ không phải không hai Ý. ủa số đâu một năm hai chín một số nữa nha là một bảy dạ bảy cô ơi Vậy thì cô Trang xin giới thiệu một xíu phương pháp kể chuyện là gì? Phương pháp kể chuyện có nghĩa là khi tụi con đã mã hóa được những con số sang hình ảnh, tụi con sẽ liên tưởng nó tới những cái hình ảnh mà có sẵn tụi con đã mã hóa. Sau đó chúng ta sâu chuỗi những hình ảnh này lại tạo nó thành một câu chuyện. Tụi con giờ cô trang ví dụ nha bài này cô trang ví dụ nha không bảy là gì bạn nào giơ tay trả lời cho cô trang nghe theo bản mã hóa không bảy là gì cô trang mời khánh thi cái gì cô trang này con nói lớn lên khánh thi cái gì cô trang ơi à cái rìu sao hôm nay đợi đợi cô trang xíu nha sao hôm nay cô trang nghe tiếng cô nhỏ quá các bạn còn lại tăng tốc giúp cô nha các bạn còn lại dạ. vui lòng giúp cô để cho ông dạ. số 2 giống con vịt À chính xác hay quá Số tiếp theo trong dãy số cô cho là số mấy 15 À Minh Châu nhanh quá Chị Minh Châu nhanh quá 15 là gì con Thưa cô là dãy số vừa rồi số dãy số là gồm số mấy các anh chị mình à, các anh chị các bạn lắng nghe à, bạn khánh thi đọc nha con đọc dãy số đi 15 là cái tiền 16 là ngóc tên không không không không con đọc lại cái dãy số câu chuyện vừa rồi con mới à, con mới chia sẻ với cô á là con liên cái mà mà cái câu chuyện cái rìu sao đó con đọc cái đó, dãy số đó cho cô đó con mới cái rìu nó đạp con vịt xong rồi nó mới lấy tiền nó nó đi mua mua cái cái cô chuột được khiển máy tính xong rồi nó mới đi nghe nhạc ừ. rồi dạ. cô, Giang hiểu câu chuyện rồi vậy bây giờ con truy xuất từ câu chuyện đó con đọc ra lại dãy số cho cô được không rồi mình đọc ra dãy số đi không bảy không mấy đó con không hiểu hả à, chưa hiểu cô ơi rồi rồi để cô Giang sẽ giải thích lại có nghĩa là cô Giang cho cái dãy số này thì ví dụ như bây giờ để làm sao ví dụ như nếu mà kêu tụi con nhớ một cái dãy số 10 số này á mà ngồi là mình nhẩm á mình ngồi mình cứ lẩm nhẩm lại là mình lặp đi lặp lại là không không bảy hai một năm hai chín một bảy gì đó nó sẽ rất là khó nhớ đúng không thì cái phương pháp mà cô Trang hướng dẫn cho tụi con á, là phương pháp chuyển hóa sang hình ảnh và sử dụng cái phương pháp kể chuyện để mình ghi nhớ cái dãy số này một cách dễ dàng nhất ví dụ như bởi vì con đã học mã hóa được rồi con đã biết những hình ảnh của từng cặp số nó là gì rồi đúng chưa mỗi một cặp số mình đã mã hóa ra một hình ảnh rồi và mình đã lưu nó ở trong đầu rồi và khi cô Trang cho dãy số này thì ngay lập tức Khánh Thi đã biết có một biến nó ngay thành câu chuyện cho mình là có một cái rìu đập vào một con vịt và sau đó nó lấy cái tiền và nó đi mua cái con chuột điều khiển máy tính và nó đi nghe nhạc thì có nghĩa là con sẽ liên tưởng khi con kể xong bây giờ cô Trang kêu con là đọc lại dãy số thì con sẽ nhớ ngay cái rìu là số mấy là 07 đó, đó đúng rồi đó đó xong rồi tới con cái đập con vịt thì con vịt là số mấy tương ứng số 02 rồi nó lấy tiền thì tiền là số mấy số 15 đến mua chuột máy tính là số mấy sẽ là số 27 và cuối cùng nó đi nghe nhạc là số 17 đúng chưa con hiểu ý chưa rồi bây giờ mình làm Đấy, dạ, lại nha rồi con đọc lại dãy số cho cô với ờ, các bạn nghe đi rồi con đọc lại dãy số đi ờ, cái gì nó đặt trong người nó mới biết tiền đúng rồi rồi bây giờ bây giờ con đọc thành cái số đi cái gì rồi số mấy nè số bảy à rồi rồi xong tới gì nữa tới tới số mấy nữa tới số hai rồi tới số mấy nữa con phải đọc luôn cho cô là 7 bởi vì trong đây nó là một cặp số thì nếu mà con đọc số 7 không thì nó đã bị mất cái số 0 của người ta hiểu không con phải đọc luôn là 07 dạ. rồi đến 02 thì khi con đọc hết nó mới đủ là cái dãy số 10 số con hiểu chứ con gái con gái hiểu rồi bây giờ con đọc lại cho cô đi 07 02 15 29 17 yeah. giỏi thấy chưa tụi con Trang cho một cái dãy số rất là mới hoàn toàn Tụi con chưa biết dãy số này nhưng mà tụi con có thể dễ dàng ghi nhớ 10 số tự nhiên Đúng chưa? Chỉ trong vòng có ờ, bao nhiêu giây đâu Hiểu chưa? Mà đây là tụi con mới học thôi nha Rồi Bạn nào có câu chuyện khác không? cô Trang mời Minh Châu Dạ thưa cô là kế bên một cây rìu có một con vịt đang cầm túi tiền cho con chuột máy tính đang con chuột máy tính nó đang đi tìm những nốt nhạc à câu chuyện của minh châu cũng rất là hay nhưng mà cô trang chỉnh một chút xíu này con nói tới cái chỗ nó lấy tiền nó đem cho cái con chuột máy tính á thì con nói tới đó thôi xong rồi là đi mua nốt nhạc hay là là đi nghe nhạc gì đó nhưng mà con đừng lặp lại một lần nữa là sau đó con chuột máy tính đi lấy đi mua nốt nốt nhạc thì nó sẽ thành hai lần thì nó sẽ thành ra lúc mà mình truy xuất não bộ của mình nó truy xuất dữ liệu nó lại nhớ thành có hai lần số 29 con hiểu không dạ à giờ dạ, con kể lại câu chuyện của mình nha dạ dạ có một cây rìu kế bên một con vịt con vịt à có một cây rìu kế bên con vịt dạ. rồi con vịt đó cầm túi tiền cho chuột máy tính rồi đi rồi đi tìm nút nhạc đúng rồi rồi con đọc con đọc cái dãy số của con ra đi cô ơi cô chưa bật mít con đọc dãy số của con ra đi cô cảm ơn con dạ thưa cô là à, dãy số của con à không bảy không hai mười lăm ở lộn một năm hai chín và dạ, dạ. bảy đúng rồi chính xác rồi cô trang mời quốc anh linh cha mẹ hiện tại đợi, đợi cô xíu nha các bạn cho cô 30 giây linh cha mẹ hiện tại vậy anh đi vô cái group riêng người dạ. À, còn không thì anh gửi anh anh lấy điện thoại của em mở wifi lên xem bên cái ờ, lớp cá vàng á giao nhiệm vụ cho ba cũng như không giờ 7 giờ mấy rồi 7 giờ rưỡi rồi lớp cá vàng không có trên zalo trên facebook bên messenger của em mở điện thoại của em mở wifi lên con đọc cho câu chuyện nha dạ. đây các bạn các bạn lớp mình đã hiểu cái bài này chưa các bạn nào chưa hiểu giơ tay lên cô trang giảng lại bạn nào chưa hiểu bài nào à tú anh với lại quốc anh chưa hiểu hả rồi cô trang mời tú anh các các à, anh chị và các bạn khác tắt mic đợi à, cô trang một xíu cô trang các bạn cũng nghe lại một lần nha cô trang chia sẻ lại tú anh ơi con chưa hiểu chỗ nào con mở mic lên đi cô trang đợi con xíu ok con chưa ba Đâu chưa cô Trang hỏi con chưa hiểu chỗ nào cô giải thích cho con lại ý là cô hỏi con hãy dãy số nãy đó con chưa hiểu sao cô giải thích lại cho con dạ. Dạ, con chưa hiểu hả cháu con chưa hiểu hả ý là con chưa hiểu chỗ nào thì con hỏi cô giải thích lại mở mic lên đi con Phúc Lâm Phúc Lâm hiểu không con Con hiểu cái phương pháp này không Con hiểu chưa dạ Chưa Phúc Lâm chưa hiểu đúng không Cô sẽ giảng lại một lần nữa nha bạn nào hiểu rồi thì mình nghe lại một lần nữa bạn nào chưa hiểu thì chúng ta tập trung nghe ha tức là cái phương pháp này á ví dụ như khi mà tụi con chưa sử dụng phương pháp này thì tụi con sẽ nhớ một dãy số bằng cách nào Phúc Lâm con con con nói cho cô biết đi ví dụ như bây giờ cô chưa có dạy cho con cái cách mã hóa này thí dụ như giờ cô Trang hoặc là cô giáo của con cho con hoặc là ai đó cho con một số điện thoại 10 số thì con sẽ nhớ nó bằng cách nào sẽ nhớ nó bằng cách ừ. nào bắt cho nó trả lời cô đi con cô trang chào thanh hằng cô chào cô trang có nghĩa là chúng ta chúng ta sẽ nhớ theo cách là chúng ta học thuộc lòng nó đúng không đúng không rồi vậy thì hôm nay bởi vậy để cho tụi con dễ nhớ hơn cô Trang mới hướng dẫn tụi con một cái phương pháp trong kỹ thuật siêu trí nhớ thì ví dụ như người ta muốn nhớ một vài trăm số một trăm hai trăm số thì người ta sẽ không thể nào học thuộc lòng mà người ta có cái phương pháp đó là họ mã hóa toàn bộ những cặp số sang hình ảnh sau đó chúng ta chỉ việc nhớ những cái dữ liệu hình ảnh đó thôi thì mỗi một hình ảnh nó tương đương với một cặp số giống như con học tới số 30 vậy đó Phúc Long không không không là quả trứng không một là cây dù hai là con vịt không ba là trái tim không bốn là chiếc ghế đúng không thì mình mã hóa như vậy cho đến 99 thì tụi con thuộc rồi thì khi ví dụ như người ta cho tụi con một dãy số 10 số 20 số gì đó thì tụi con hãy tách ra cho cô hãy tách ra từng cặp số cho cô được không ví dụ như cái dãy số hồi nãy cô Trang cho là 10 số đúng chưa đúng không Quốc đúng không Phúc Lâm nãy cái dãy số hồi nãy cô Trang cho ví dụ là chúng ta có 10 số thì tương ứng chúng ta sẽ chia ra làm mấy cặp số Phúc Long chúng ta sẽ chia ra làm mấy cặp số con năm đúng rồi khi mà mình, ta cho mình một các bạn khác tắt mic giúp cô bạn nào chưa tắt mic tắt mic giúp cô trang anh không rồi cô trang cảm ơn quốc anh khi nào cô trang mời lên các bạn mở mic lên giao lưu giúp cô ha còn lại chúng ta tắt mic giúp cô để âm thanh nó được ổn định cho tụi con nghe cho nó rõ rồi thì 10 số tự nhiên này khi mà cô Trang cho thì tụi con tách nó ra từng cặp số có nghĩa là Quốc Anh đã trả lời rất là đúng 10 số này mình tách ra tương ứng làm 5 cặp số đúng chưa thì tương ứng là chúng ta có cặp số 07 cặp số thứ hai là 02 cặp số thứ ba là 15 cặp số thứ tư là 29 và cặp số thứ năm là 17 đúng chưa các bạn bạn nào đúng rồi vẫy vẫy giơ tay cho cô rồi thì khi mà tụi con chia từng cặp số như vậy thì mỗi một cặp số nó sẽ tương ứng với một hình ảnh mà tụi con đã mã hóa đúng không ví dụ như hôm nay tụi con cô trang thấy là các bạn đã mã hóa được đến số 30 nên cô trang cho những bài tập nằm trong phạm vi từ 00 đến 30 thôi cô Trang không cho ngoài cái đó để cho chúng tụi con vừa luyện nhớ được từ 00 đến 99 và vừa luyện luôn cái phương pháp kể chuyện ha thì bây giờ mình có được 5 cặp số vậy giờ Phúc Long ờ, Phúc Long ờ, mở mic lên uh, trao đổi với cô thế con chia ra cặp số đầu tiên của con là cặp số mấy theo thứ tự dạ yeah không bảy Rồi vậy con mã hóa cặp không bảy nó là thành hình gì Phúc Lâm? Hình cái rìu Đúng rồi vậy là con có ngay hình ảnh cái rìu ở trong não của mình đúng chưa? Rồi cặp tiếp theo là cặp số không mấy Phúc Lâm? hai Rồi vậy không hai nó tương ứng với hình ảnh con đã mã hóa là hình gì? vậy dạ con vịt À Thanh Hằng đợi cô Trang chút xíu nha con rồi, cặp thứ ba là cặp số mấy Phúc Lâm? 15 15 tương ứng với hình ảnh nào con? Túi tiền Chính xác Rồi cặp kế tiếp, cặp thứ tư 29 29, đúng rồi Vậy 29 tương ứng với hình ảnh nào con đã mã hóa? Con chuột gì? Chuột máy tính Đúng rồi con cặp, con. Cặp số cuối cùng trong dãy số này là cặp số mấy? 17. 17 tương ứng với hình ảnh con đã mã hóa là gì? Bạn nào chưa, chưa nhớ có thể mở tài liệu ra xem nha. 17 là hình ảnh gì Phúc Lâm? Dạ, một y là nốt nhạc. Chính xác rồi. Vậy có nghĩa là năm cặp số này con đã tương đương con có 5 hình ảnh đúng chưa rồi bây giờ mình chỉ việc sâu chuỗi 5 hình ảnh này tạo thành một câu chuyện một cái câu chuyện nào đó mà liên quan đến năm cái hình ảnh này để cho não bộ của mình nó ghi nhớ câu chuyện đó và sau đó mà khi con truy xuất dữ liệu ngược trở lại thì từ những cái hình ảnh nó sẽ ra lại những con số cho con con hiểu không phúc lâm hiểu chưa vậy con ừ. con sâu chuỗi nó thành câu chuyện con kể cho cô trang và các bạn nghe câu chuyện con cái điện thoại của con bị sao rồi kìa con dạ. rồi con kể câu chuyện rồi. Dạ. cô ơi con ơi con cô ơi bạn nào đang kêu cô con à lan anh hả dạ rồi con hỏi con nói này với cô được con nói đi con cô đang nghe nè cô trai đang nghe nè lan anh là cô ơi con nói đi lan anh cô đang nghe hết dịch cô cho cô mấy bạn có vô có nhà cô học được à tại vì ở đây á, cô trang à, đang dạy online cũng có một số bạn á là ở xa có một số bạn ở gần à, cô trang cũng rất là mong muốn luôn á hồi trước là lúc mà cô trang nói hè này là cô trang định mở lớp offline cho tụi con nếu mà bạn nào à, quan tâm thì có thể đến để cô trang chia sẻ nhưng mà tình hình à, nó không như chúng ta dự tính có nghĩa là tình hình nó ờ, dịch bệnh nó xảy ra và mọi việc nó đang à, thật sự là nó đang căng thẳng hơn chúng ta nghĩ nên à, chúng ta tụi con cũng phải thích nghi với cái việc này nhé tại vì bây giờ thật sự là tình hình dịch bệnh này á mình cũng chưa biết là đến khi nào thì nó sẽ ổn thật sự trở lại nên tụi con hãy cố gắng thứ nhất là giữ gìn sức khỏe nè rồi cái thứ hai á, là chúng ta hãy học tập làm quen với lại học qua online nha à, nếu yeah. Dạ. mà ừ, cái thật sự đúng là chúng ta gặp nhau thì chúng ta sẽ được vui hơn gặp trực dạ. tiếp thì chúng ta sẽ tương tác được nhiều hơn à, tay bắt mặt mừng dạ. nhiều hơn nhưng mà bây giờ hoàn cảnh nó đã như thế này thì chúng ta à, phải biết thích nghi và à, chúng ta vượt lên trên cái hoàn cảnh đó thì bằng cách là à, chúng ta không thể chờ hết dịch chúng ta mới học được mà chúng ta hãy tiếp cận luôn là chúng ta học trên nền tảng online dạ. nào gõ âm thanh ồn quá thì tắt mic giùm cô nha đó, ờ, chúng ta sẽ học cùng nhau học trên nền tảng online rồi khi mà hết dịch á thì cô trò mình có cơ hội thì chúng ta sẽ tạo một những cái buổi offline để chúng ta cùng gặp nhau được không các con được không dạ được à, cô trang cũng rất là dạ. mong được gặp các bạn gặp trực tiếp thì rất là vui dạ, được. nhưng mà tình hình này thì chúng ta phải chấp nhận và chúng ta phải uh, có một cái uh, động thái gì đó một cái hành động gì đó để thích nghi với nó đó là chúng ta học trên nền tảng online thật sự mà nói nếu mà học trên nền tảng online cho cô trang hỏi tụi con xíu hổng ra là mình học trên online thế cô trang giảng bài tụi con có hiểu không dạ, dạ hiểu dạ. à, à tụi con ờ, có làm bài có thực hành có được không dạ được dạ được thì các con thấy ông nói chỉ khác nhau ở một cái vấn đề là online á cái việc gì nó cũng có hai mặt online á chúng ta sẽ không có được gặp nhau trực tiếp à, nhưng mà nó được một cái á, là online á, ví dụ như cô trang ở thành phố hồ chí minh thì cô trang vẫn có thể hướng dẫn chia sẻ cho các bạn ở tỉnh thành tỉnh này tỉnh kia hoặc là thậm chí ở hà nội đều được miễn là chúng ta à, kết nối với nhau qua internet thì chúng ta có thể gặp nhau và chia sẻ kiến thức cho nhau ha cái nào cũng có hai mặt mà à, phúc long ơi con tắt mic giùm cô đi lan anh con tắt mic giúp cô luôn dạ khi khi online á thì chúng ta gặp mọi miền ha đó thì nên chúng ta mỗi thời điểm nó sẽ có những cái việc mà tụi con cũng cần phải thích nghi nên là bây giờ mình không thể ngồi để mà mình nói là uh, chờ đi chờ đến khi hết dịch rồi ờ, chúng ta sẽ bắt đầu uh, lên lớp học như vậy thì nó sẽ bị trôi qua những cái thời gian và nó trở nên vô ích của tụi con nó rất là phí tại vì thời gian nó trôi qua rồi là chúng ta không có lấy lại được tụi con hiểu không nên là à, chúng ta sẽ vận dụng và học và chia sẻ và lan tỏa với nhau để có nhiều bạn được biết và sau này cô Trang mong là cái khóa này cô Trang chia sẻ tụi con thì vào năm ví dụ như ờ, hy vọng là tình hình dịch bệnh ổn tụi con được đi học trở lại thì tụi con có thể vận dụng cái phương pháp này để giúp ích cho tụi con trong những cái môn học trong học đường của tụi con được không cười cái coi các bạn cười cái coi <laughs> rồi phúc long hiểu chỗ này chưa con kể câu chuyện của con cho cô với các bạn cùng nghe đi sau khi mà mình mã hóa ra được những hình ảnh đó rồi thì chúng ta sẽ sâu chuỗi những hình ảnh đó thành câu chuyện như thế nào dạ có một cái rìu đúng rồi sao nữa và một con vịt à. cái rìu nó chặt con vịt con đừng lặp lại có một cái rìu nó chặt con vịt rồi tiếp tiếp tới túi tiền luôn tiếp tới túi tiền luôn nó lấy cái túi tiền đi mua chụp máy tính đúng rồi sao nữa rồi nó đi nghe nhạc à đúng rồi có câu chuyện của bạn phúc lâm là có một cái rìu nó đang chặt cái con vịt ra nó lấy cái túi tiền nó đi mua con chuột máy tính và nó đi nghe nhạc à đúng chưa vậy thì bây giờ con đọc lại cái dãy số đó cho cô và các bạn nghe đi không có nhìn không vào tập nha không nhìn vào tập để mình truy xuất mình nhớ đó dựa trên cái hình ảnh câu chuyện của mình bây giờ mình nhớ lại mình nhắm mắt mình liên tưởng lại cái cái câu chuyện nó là gì những cái hình ảnh đó nó hiện ra thì nó sẽ truy xuất lại được cái dãy số dạ à. cái rìu không nha. Ừ, đó mình nhắm mắt không lại không hai à, tiếp hai chín còn túi tiền nữa không không mười lăm à. hai chín đúng rồi rồi mười bảy. Hay quá Thế bây giờ Phúc Lâm đã hiểu cái phương pháp này chưa con? Đã dạ rồi à, đang Còn bạn nào chưa hiểu nữa Còn bạn nào chưa hiểu nữa Thanh Hằng ơi con đâu rồi Cô chị mới thấy bạn Thanh Hằng à, có cô Trang thấy có hai cái nick của Remix An với lại ờ, cô Thị Hương Quế Cô không có nhìn thấy mặt được các bạn luôn Rồi Tú Anh con có con có hiểu được cái này chưa Tú Anh? Cái gì cô? Tú Anh có hiểu được cái phương pháp này chưa? Dạ rồi Con hiểu rồi đúng không Tú Anh? Vậy, vậy bây dạ. giờ cô Trang mời Tú Anh ờ, kể lại câu chuyện ờ, của Tú Anh được không? Dạ được có dầu sao không mẩy không mẩy là con liên tưởng tới cái gì cái dù cái rìu cái à, rìu à, nhiều quá rồi con kể cho cô đi cái à, không phải là cái rìu của bác tiều phu đi đốn củi á tụi con mình hay nghe trong mấy cái chuyện cổ tích á đúng không rồi không phải là cái rìu cái không hai là gì tú anh con vịt đúng rồi thế số một năm là gì tú anh mà Tú Anh chưa thuộc thì Tú Anh có thể nhìn vô cái ờ, cái tài liệu Chị ba xếp cho con con biết một năm Một năm là gì Tú Anh? Tiền Bố tiền Túi tiền Thế ờ, hai chín là gì Tú Anh? Để nãy có tiền xong con đi đâu đó Mua cái gì? Mua con Con chuột Chuột máy tính nha con rồi, thế một bảy đi. Dạ, gì ba. Dạ. Ú ơi, nó chịu với mắt luôn. nha Dạ. What the hell? Số một bảy là gì? Dạ, nó nhạc. Dạ, số một số một bảy là nốt nhạc đúng không? Rồi, vậy. Dạ. Vậy con kể câu chuyện của con đi Tuấn Anh. Tôi đi bình thường. Tuấn Anh, kể câu chuyện của mình. Dạ. Dạ Con rìu này đặt con vậy À cái rìu nó đặt con vịt Con vịt nó lấy túi tiền Con đừng có lặp lại một từ con Việt nữa Mà là cây rìu nó đặt con Việt để lấy túi tiền Được không? Dạ được Rồi Bắn đâu Rồi sao nữa? Rồi. Ừ. Là San là đi mua mua. Là San con vịt nó đi mua con chuột máy tính. Là San nó ngay nó ngay nhọt. À, cái chỗ này là con kể rất là hay nhưng mà con cần điều chỉnh chỗ này chút xíu nha. Thiên An ơi con tắt mic giúp con. Thiên An có bị rè. Là bê bê bê bê bla. Quốc Anh ơi, Quốc Anh tắt mic giúp cô. Ủa anh. Để là cô con giúp ai vậy? À? vẫn còn nghe tiếng ồn ở đâu nha bây, bây giờ cô Trang sẽ chỉ lại cho Tú Anh nè Tú Anh ơi con tập trung được không? Cô Trang sẽ dạ, dạ, sửa lại câu chuyện cho con một số xíu nha Anh mà Nha Là có một cái rìu Nó đập vào con vịt Để nó lấy cái túi tiền Nó đi mua chuột máy tính Và đi nghe nhạc ờ. được chưa con, chứ con đừng có lặp lại ngay chỗ mà lấy túi tiền xong sau đó con vịt nó đi mua con chuột máy tính thì nó thành thêm một số không hai nó bị lồng vô đó nữa con hiểu không con hiểu chưa mình nói một lần thôi khi mà mình kể ra mình nói một lần thôi mình đừng có lồng lại một cái nữa thì nó sẽ bị dư cái khi mà tụi con truy xuất lại số nó bị dư cái số rồi ha tú anh hiểu chưa con tú anh hiểu chỗ này chưa Dạ hiểu. Dạ, hiểu. Chút xíu nữa cô Trang sẽ cho bài tập các bạn ứng dụng. Rồi bên Châu con con có câu hỏi gì hả? Rồi Tú Anh tắt mic giúp cô nha. Dạ thưa cô là con muốn sửa lại cái ờ, cái phần của mình đó cô. À con sửa đi rồi con đọc đi. Dạ thưa cô là có một cây rìu tìm con vịt để tìm con vịt để tìm con vịt để lấy túi tiền rồi mua chuột máy tính rồi à, rồi đi tìm à, rồi đi à, rồi đi tìm nút nhạc được con hay lắm rồi xong à, cái phần này cô trang hỏi bạn thanh hằng thanh hằng hiểu không con gái thanh hằng ơi dạ hiểu hiểu chỗ này không con học mã hóa đến số mấy rồi nãy thanh hằng vô muộn một chút xíu nè con học mã hóa tới số số mấy con ờ... con học được từ 00 đến số mấy rồi con học từ 00 không đến số mấy mươi rồi rồi em em biết cái mươi rồi hả hả không số số bốn rồi à thanh hằng con, con học được đến số 4 rồi hả vậy con nhớ học tiếp nha thanh hằng ừ. con nhớ học tiếp và trả bài à, trả bài trên nhóm cho cô với các bạn cùng xem để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau được không dạ để khi mà tụi con học cái dãy số này hết á từ 00 đến 99 á thì lúc này tụi con sẽ ứng dụng làm các à, việc mà ghi nhớ dãy số tự nhiên nó rất là nhanh vậy rồi giờ bắt đầu chúng ta chơi trò chơi nè chơi trò chơi à, mã hóa ngày sinh ngày tháng sinh nhật của nhau được không dạ được dạ, nha giờ bắt đầu nha bạn nào chưa thuộc hết từ 00 đến 99 á, thì chúng ta có thể lấy tài liệu ra để trước mặt mình ha rồi sau đó tối nay và ngày mai chúng ta về chúng ta đến thứ bảy là chúng ta sẽ học thêm chúng ta mã hóa thêm để cho chúng ta thuộc rồi bạn nào giơ tay lên nêu ngày tháng sinh nhật của mình à cô trang mời à, nhã vi mở nhã vi mở mic lên con mình nói ngày tháng sinh nhật đó hả cô 4 tháng 10 năm 2 năm 2 cô ơi dạ tôi đang nghe sắp bài nào sẽ lên tôi lên nha dạ lợn dạ. hai không mười ba của con đấy là cái gì đấy Khánh Thi cũng xong luôn rồi ha Rồi Hồi nãy là người giơ tay đầu tiên là bạn Minh Châu Con kể câu chuyện của con về ngày sinh nhật của bạn à, Nhã Vi đi là con sóc và con heo cầm trái cầm trái bom tặng cho con bươm bướm ngày sinh của ờ, Nhã Vi là gì Minh Châu? Dạ thưa cô là ngày 24 tháng 10 năm 2013 Chính xác Rồi hồi nãy người thứ hai mà cô Trang thấy hoàn thành là Thanh Hằng Cô Trang mời con câu chuyện của con về ngày sinh nhật của Nhã Vi là gì? Con mở mic lên Thanh Hằng Dạ thưa cô là có một con vịt đi ngang qua

cô Giang hướng dẫn lại con chỗ này được không à có nghĩa là ngày sinh nhật của bạn Nhã Vi là ngày 24 ngày 24 tháng 10 năm 2013 có nghĩa là để nhớ được cái ngày có phải là 8 số không ngày tháng năm sinh của bạn Nhã Vi cộng lại hết là có 8 số đúng không tụi con số 2 số 4 dạ. số 1 số 0 rồi số 2 số 0 số 1, số 3 Tổng cộng chúng ta có 8 số đúng chưa? Đúng không? Vậy thì chúng ta tắt tách ra Quốc Anh tắt mic giúp cô Trang nha Dạ Cảm ơn con Đó, vậy thì có 8 số như vậy thì chúng ta sẽ tách ra làm 4 cặp số Có nghĩa là số 24 đầu tiên nè, cặp 24 nè Đến cặp số 10 nè một, một cặp số có nghĩa là gồm có hai chữ số trong đó tụi con hiểu không một cặp là số 24 nè rồi cặp thứ hai là số 10 nè cặp thứ ba là số 20 nè cặp thứ tư là số 13 vậy thì trong cái bảng mã hóa đó 24 là gì 24 chính là con sóc số 10 chính là con heo rồi số 20 chính là quả bom và số 13 chính là con bướm thì sau khi tụi con nhìn cái tụi con tách ra từng cặp số và tụi con đã chuyển nó qua từng hình ảnh á thì sau đó chúng ta liên kết nó lại thành câu chuyện thì vừa rồi giống như bạn Minh Châu trong lớp mình bạn sẽ liên tưởng lại thành câu chuyện là có một con sóc nó dẫn con heo đi cầm quả bơm để tặng cho nó rủ con heo đi lấy quả bơm tặng cho con bướm thì lúc đó tụi con sẽ có một câu chuyện vui như vậy và nó sẽ ghi nhớ là mình sẽ truy xuất lại con sóc là gì thì sẽ thành số 24 tháng 10 và năm 2015 Thanh Hằng hiểu không con con nắm chỗ này chưa để nhớ được cái phương pháp kể chuyện và ứng dụng nó tụi con phải bắt buộc phải thuộc cái uh, mã hóa cái bảng mã hóa từ 00 đến 99 tụi con hiểu chưa mình phải thuộc thì mình mới có dữ liệu hình ảnh ở trong đầu thì khi mà người ta đưa ra cho mình những cái số á, là mình sẽ tách ra ngay thành những cái cặp số thì ngay lúc đó nó sẽ xuất hiện những hình ảnh của cặp số đó cho tụi con bởi vì những cặp số thì cặp số nhỏ nhất là cặp số 00 và lớn nhất là cặp số 99 trong dãy số tự nhiên của chúng ta nên khi mà người ta sẽ cho không thể nào lọt ra ngoài cái dãy số đó cả tụi con cứ tách ra như vậy và tụi con sẽ ghi nhớ thậm chí mai mốt tụi con có thể ghi nhớ được hàng 50 à, số 100 số 200 số là chuyện rất ừ, bình thường và tụi con có khả năng làm được nếu tụi con luyện luyện tập và khi mà tụi con nhớ nhớ như in cái phần mã hóa rồi thì tụi con sẽ luyện tập viết ra cho mình những cái dãy số mỗi ngày mình tăng cái lượng số lên trong cái dãy đó nhiều lên và mình luyện tập và não bộ của mình nó sẽ ghi nhớ rồi cái bạn thứ ba hồi nãy chừng nào mới nói chỗ này chưa uhm. bạn thứ ba mà cô Trang thấy hoàn thành là bạn ừ. Thiên An Cô Trang mời Thiên An kể câu chuyện của con đi Dạ thưa cô là có một con sóc à. chờ chờ một con lợn đi mua quả bom lại gặp con bướm. à chính xác hay quá thiên an bây giờ con đọc cái số ra cho cô trang nghe đi thiên an dạ thưa cô là hai bốn mười hai mươi mười ba À chính xác Rồi giỏi quá Lớp mình vỗ tay khen các bạn đi Rồi bạn thứ tư hồi nãy mà cô Trang nhìn thấy á Là cũng rất là tuyệt vời luôn Mặc dù à, bạn ấy nhỏ tuổi vào à, học lớp của mình à, trễ hết một vài buổi Nhưng mà em ấy rất là nhanh nhẹn Cô Trang mời Khánh Thi Câu chuyện của con là gì? câu chuyện của con là gì Khánh Thi câu chuyện của con, con đó sinh... bạn cũng câu chuyện này à, ờ, có một con sóc rồi rồi có con hay của nó bị nổ bơm xong rồi xong rồi với hành bướm bướm khoan khoan con kể lại cho cô nghe với câu chuyện thú vị quá cô chưa nghe kịp có một con sóc làm gì con gì với một con heo rồi, nó đi mua cái bơm xong rồi nó đưa cho con bướm à rồi chính xác rồi thế cái dãy số của con là gì khánh thi nào đọc dãy số lên ờ, hai mươi bốn mười rồi ờ, rồi tới gì con à, tôi sao nữa rồi tới ờ, hai uh, mươi ừ. xong rồi tới uh, 13 Hay quá, xuất sắc Rồi, vậy thế là hôm nay á, cô Trang đã Cô Trang đã chia sẻ cho tụi con về cái phương pháp kể chuyện Trong cái um, kỹ thuật siêu trí nhớ à, Và phương pháp này để giỏi hơn Để cái à, não bộ của mình nhớ nhanh hơn Chúng ta cần phải luyện tập Thế bài tập ngày hôm nay cô Trang giao cho tụi con là gì? Tụi con về hãy ghi ra sinh nhật của năm người ngày tháng năm sinh của năm người thân mà con biết được chưa và tụi con hãy ghi nhớ ngày tháng năm sinh của người thân mình bằng phương pháp kể chuyện được không cô trang ơi cô trang dạ cô trang đây ờ mình ghi người thân trong gia đình hả cô trang đúng rồi con nhưng mà con sẽ sử dụng kể chuyện nha Thanh Hằng ví dụ như dạ. con, con sẽ ghi lên cái bảng là sinh nhật mẹ nè ví dụ như mẹ sinh ngày tháng uh, năm nào đó con ghi ra rồi con ghi sinh nhật ba sinh nhật anh chị em gì đó đủ năm người con ghi ra xong con vận dụng phương pháp kể chuyện con kể lên câu chuyện của sinh nhật của từng người và con đọc lại cái dãy số đó được không Cô trong nhà con đủ năm người luôn à, Đủ năm người luôn hả? <laughs> nhưng nhưng mà phải sử dụng phương pháp kể chuyện nha ví dụ như giờ cô trang ví dụ như sinh nhật thanh hằng là số mấy ngày tháng năm nào nè Dạ, sinh nhật của con là ngày 16 tháng 10 năm 2013 Rồi, 16 tháng 10 2013 Như vậy con kể chuyện về ờ, câu chuyện về sinh nhật của con cho cô Trang nghe đi 16 bây giờ cô Trang gợi ý Tại vì con chưa có thuộc cái bảng đó đúng không Cô Trang gợi ý cho con nè Số 16 là ốc sên Số 10 là con heo Số 2013 thì mình tách ra số 20 á, là quả bom Số 13 là con bướm Bây giờ con kể câu chuyện của sinh nhật con xem à, Có một bạn ốc sinh à. Vô trong rừng gặp bạn heo Đúng rồi, giỏi quá Rồi bạn heo đi mua quả bom tặng cho bạn bướm Con đừng có lặp lại từ bạn heo lần nữa Nha tại vì lặp lại bản heo lần nữa là khi mà mình nhớ nó thành dư ra một số 10 con hiểu không mà mình à. có một bạn ốc sên đi vào rừng thì gặp con heo đang cầm quả bom đưa cho con bướm được không à. à, rồi các bạn nghe rõ bài tập của trang giặc tối nay chưa dạ rồi dạ các rồi bạn, các bạn mở mic lên nè cô trang cho phép mở mic lên nè tụi con tụi con hiểu cái bài tập của trang giao tối nay chưa Ờ, con trời. Để. Gia đình đấy. Cô Trang lặp lại bài tập lần nữa ha. Về nhà, các bạn ghi ra cho cô Trang. Con ờ, mẹ, mới cho. Sinh nhật của năm người thân trong gia đình nha năm người ghi ngày tháng năm sinh ra của năm người sau đó tụi con ờ, có thể dán tờ giấy đó lên tường hoặc là nhà bạn nào có cái bảng á nhà bạn nào có cái bảng á thì có thể ghi lên cái bảng ghi lên cái bảng rồi nước chúng ta sẽ quay mặt để cái bảng ngồi sau lưng và chúng ta sẽ giới thiệu ví dụ như là à, mình tên là thanh hằng và ba từ để nói mình năm nay mình 8 tuổi ba từ để nói về mình là gì đó con nói xong hôm nay mình sẽ sử dụng phương pháp kể chuyện để ghi nhớ ngày tháng năm sinh của năm người thân trong gia đình con bắt đầu ví dụ như sinh nhật mẹ mình thì là ngày mấy tháng ờ, là là là xong rồi con sẽ kể ra câu chuyện xong rồi con sẽ đọc lại dãy số đó hiểu không nhưng mà để làm được điều này là các bạn phải học cái mã hóa số cho cô trang nha được chưa các bạn đồng ý không bạn nào đồng ý giơ tay rồi các bạn mở cam lên hết nha mở camera lên hết nè năm rồi chúng ta sẽ kết thúc bài học được lớp mình đó bạn đóng tay vậy và các con về nhà nhớ làm bài tập và nộp bài cho cô nha dạ dạ. dạ dạ được quite a bit. that.